Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Bảo Sơn Phòng Sóc Đĩa vào ngày mùng 7 Tết à, Hôm nay thì ờ, cũng là ngày 31 tháng 1, ngày cuối tháng anh em nhé Để uh, bắt đầu vào cái ngày hôm nay thì mình cũng uh, có một cái tài khoản của người anh em nhờ kiếm uh, một chút lộc đầu xuân cũng như là khai xuân cho cái, cái tài khoản này nhé À, mình cũng uh, xin uh, nhắc lại cho một số anh em mà chưa xem cũng như chưa theo dõi được kênh của bảng soi cầu thì bây giờ ta sẽ vào luôn nhé vào bảng C đây nhá đây anh em để ý nhá thấy rồi đấy đây trên bảng và sập luôn đây nhá vừa nói vậy giờ ngặt anh em tài nha ờ, bị uh, kẹt đây mình bấm sang nhưng mà nó không sang đây ăn lại tài rồi anh em nhé để nhắc lại cho anh em đây chỉ có một nút đấy trên đây hiển thị là lượt thì anh em mình nhắc lại cho anh em chưa biết vì những cái quân vị này đều được gắn chip hết anh em nhé đều ờ, được nhà cái gắn chip hết đấy nên vì sao à, nhiều anh em cũng đã hỏi mình hôm nay cũng có một anh em hỏi mình cũng uh, cho anh em biết mỗi lần thay máy thường thường là sẽ thay luôn cả vị và máy mới vào sẽ nhập dãy số lên cái bàn phím ở đây đấy bàn phím ở đây thì anh em biết vì sao nó lại Đấy, mới đem vào đã được đánh chip và đã đưa ra sẵn cái cái hệ thống khi mà lắp mặt vị này nó sẽ hiển thị luôn đấy quá nhầm rồi đâu rồi anh em ạ quá mình kích nhầm ờ, vào lẻ lại thành ờ, bị double ờ, ok là lọc đầu xuân thì cũng hơi to cho cái tài khoản này anh em nhé anh em nào đang uh, theo dõi video thì like và đăng ký kênh để ủng hộ bảng soi cầu sóc đĩa nhé cũng như anh em nào mà muốn có lọc đầu xuân thì uh, đến với bảng soi cầu sóc đĩa còn uh, đến như thế nào thì mình cũng đã để lại uh, cái số điện thoại ở trên màn hình 0393247225 để anh em có thể add được cái số Zalo của mình và liên hệ cho mình nhé. Còn anh em đã theo dõi video và chúc anh em có một năm mới phát tài phát lộc. Ok anh em, cảm ơn anh em.